khi đi chơi các bác chỉ cần luồn được một hột này vào xong sới thôi các bác để cho người ta lắc các bác đứng ngoài cầm cái máy báo dung này đây các bác đứng ngoài cầm máy báo dung này đánh khi vào chơi mình bật lên nó sẽ có nút đỏ xanh như này không chơi mình tắt đi máy rất nhỏ gọn có đút túi quần túi áo đưa cho ai cầm cũng được các bác nha và mỗi bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này nó sẽ có một cái à, công thức dung riêng đây và sẽ dung đủ bốn mặt cho các bác mỗi mặt nó sẽ có một nhịp dung để cho các bác phân biệt đây này nó hơi nhỏ bởi vì là đây là cái bộ hột em làm cho khách đang để chuẩn bị gửi cho khách đây em ờ, mượn để quay video cho các bác mặt nhất thì một dung mặt nhị hai dung mặt ngũ ba dung mặt lục bốn dung rất dễ nhớ đúng không ạ đó với bộ đồ chơi này thì em sẽ bao tan tích phần bên ngoài cho các bác đó là nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong sau đây thì em sẽ thử nam châm em thử nam châm cho các bác này Đó. đây em thử nam châm cho các bác cả ba hột cả nắp chả đĩa luôn Đó. không hít các bác nha cả ba hột không hít được chưa ạ giờ em dọi đèn này em dọi đèn cả ba hột luôn này này đây các nhìn thấy ạ cả ba hột đều trong như nhau đó Đấy chưa Kể cả là cái hột mà em đã làm cái chip bốn mặt báo dung vào bên trong rồi Bao trong luôn như hột chợ này các bác này Đó còn về phần nước muối thì là vội quá để chuẩn bị gửi cho khách rồi nên em cũng chưa kịp chuẩn bị nhưng bác nào mà mua bộ hột này muốn test hàng muốn test đầy đủ tan tích em sẽ test cho các bác sau đây thì em xin phép được lắc thử một vài chén để cho các bác thấy được cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này đây em sẽ mở máy lên mở cái đèn này ra để cho các bác nhìn thấy xem là nó dung như nào đó bốn dung đúng không các bác bốn lần nháy đèn đỏ là trong này có lục lục ở đây mình đánh gì ạ lục ở đây thì mình đánh lục tài đúng không ạ lục tài chuẩn chưa ạ lại tiếp tục bốn dung tiếp bốn dung trong này sẽ lại có lục lại lục tài tiếp các bác nhá đây có lục và lại lục tài tiếp đúng không ạ máy ở đây không dung này không dung là ở đây cái gì nhất nhị ngũ lục dung còn ba bốn là sẽ không dung không dung ở đây trong này chắc chắn sẽ có mặt ba hoặc mặt bốn ba bốn thì nó ở giữa quá nên là một là trái này các bác bỏ hai là chén này các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh thôi còn em thì chén này em sẽ bỏ và em sẽ mở thử cho các bác xem xem trong này có mặt ba hoặc mặt bốn không các bác nhá đó có bốn đúng không ạ máy lại tiếp tục không dung không dung trong này lại có ba bốn chén này lại bỏ các bác nhá lại có 3 4 có cả 3 lẫn 4 nha đây cái hột mà mình lấy đây là mặt 4 này này đó ba dung ba dung là có mặt ngũ ngũ ở đây mình lại đánh tài đúng không các bác tài đúng chưa ạ lại ba dung tiếp ba dung lại ngũ mình lại đánh tài tiếp các bác nhá trái này bị phản có ngũ nhưng mà lại về xỉu thì tất nhiên rồi là tài xỉu mình chơi là cái chén phản thế hột chén hai ba năm này chén này là phản thế hột các bác phải chịu đây không phải là do máy báo sai mà do đây là cái thế hột nó về nó phản nhưng mà vẫn có mặt ngũ đúng không ạ ba dung vẫn có ngũ này các bác này chuẩn chưa ạ nó báo máy thì báo chuẩn nhưng mà thế hột thì mình phải chịu 10 chén thì nó sẽ chỉ phản 1 đến 2 chén thôi chứ không phải là chén không phải là phản tất cả tài xỉu mà máy không dung này các bác này không dung ở đây là sẽ có mặt 3 hoặc mặt 4 như trái này thì mình sẽ bỏ thôi em vẫn lật lên để cho các bác đó có 4 đúng chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng các bác thấy cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này nó như thế nào ạ với cái bộ đồ chơi này thì à, các bác em cam đoan khẳng định với các bác các bác phải giành chiến thắng 90